trời xanh trong và màu vàng trên cát mặt trời màu đen tiêu chu trên lá cây xanh non kia màu da cam và màu nâu đất cầu vòng quay sắc vẽ nên bức tranh tuyệt vời thật tuyệt vời sắc màu dễ thương nhưng sắc màu thật êm thế giới rực rỡ một thế giới thật rực rỡ với sắc màu đẹp tưng bừng với sắc màu đẹp tưng bừng cho em niềm vui và cho em một niềm vui muốn mở rộng vòng tay cùng những sắc màu luôn tràn hòa mãi mãi giữ cho niềm vui